manita om manialani ulani om manakani ulani om manani ula om cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no 我那么个，我那么个，我那个去，我那么呢，我个是呢，我那么个是，我安啦那的。Bài Thánh Thơ hôm nay Bài thứ 34 có tự đề Việt Nam ngày về chính thể Việt Nam ngày về sắp tới sẽ là những ngày của những biến động kinh tế chính trị trên đà xuống dốc bởi người còn ngốc chứa tin nhân quả chứa tin luật sống là cõi vô thường nhiều người vẫn tưởng phải lo làm giàu phải trèo chức cao thoát vòng lão tứ nhưng ở mọi xứ đâu đâu cũng khổ bởi đó là luật vũ trụ đất trời cho người phải khổ để mà hỏi bài học sống còn không do vật chất mà do trí tuệ đạo đức tâm linh giờ đây việt nam đang trong thảm cảnh trả quả tới kỳ virus sẽ còn tung hoành ngang dọc trong nhiều tháng tới những kẻ giàu sang đây là cơ hội để mà thực tỉnh tạo phước tạo duyên cứu giúp đồng bào hỗ trợ khó khăn thì sẽ được cứu trong cơn dịch này hỡi toàn dân ta 15 ngày tới Hãy ở trong nhà chắp tay niệm Phật Sẽ được hồng ân Thấy được nhiệm màu Từ trên bán xuống Không cần ăn uống chẳng cần lo toan cũng được trời ban thoát ra bệnh dịch nếu lòng tin tưởng giới tâm thành thật sám hối kính cầu màu nhiệt xảy ra ở ngay trước mắt đó là lời nhắc của ta hôm nay kẻ giàu người nghèo đều phải chắp tay sẽ không bị đói trong ngày sắp tới bởi lệnh phong tỏa sẽ còn kéo dài thánh thơ của ta hôm nay tạc dựng